quý vị và các bạn, từ hôm qua khối không khí lạnh tràn về đã làm cho thời tiết miền Bắc thay đổi. Trong đêm qua và sáng nay khối không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống, nên do nằm sâu trong khối không khí rét khô, miền Bắc hầu như không mưa, nền nhiệt tiếp tục giảm, vùng núi hạ xuống còn từ 13 đến 14 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn 15 đến 16 độ. Đến trưa chiều miền Bắc vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo nhưng mây thì vẫn còn nhiều nên nhiệt độ chưa thể tăng cao, Dự báo đợt rét này ở các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 2. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực các tỉnh thành phố miền Trung. Trong hôm nay nó sẽ tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam. Không khí lạnh đi đến đâu thì mưa xuất hiện đến đó, khiến cho hầu khắp các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, vùng từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định hay phần phía Bắc của Phú Yên sẽ có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 50 mm. Còn về nhiệt độ thì khu vực ba tỉnh Bắc Trung Bộ cao nhất trong ngày chỉ trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ ở ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, vùng từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Không khí lạnh cũng khuếch tán sang Tây Nguyên và tới khu vực Nam Bộ khiến cho cái nắng mùa khô ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm bớt về cường độ giúp cho nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ còn từ 29 đến 32 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Đồng thời dự báo trong chiều tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên có thể sẽ có mưa cục bộ.